sống thánh hiền của các ngài mà noi gương bắt trước. Xin Chúa thương chúc lành làm phép và thánh hóa ảnh tượng này để ai tôn thờ Thánh Cecilia trước ảnh tượng này với lòng đạo đức sốt sắng thì nhờ công nghiệp của các ngài Chúa ban ơn nâng đỡ đời này và vinh hiển đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời đoàn nước tiến bước nhưng chưa có một ban kèm nào gọi là ban kèm nữ và giáo trình chúng ta đã chính thức sinh ra một ban kèm nữ ngày hôm nay do công lao của cái chính ban hành giáo công lao của thầy dạy Vida Lạy Chúa nhân ngày lễ kinh thánh Cecilia, chúng con đến dâng lời khẩn nguyện vì lời thánh ở trên cầu. Xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa bên một thiên thần khác từ đền thờ đi ra lớn tiếng thưa với đức ngưỡng trên mây xin cha liền của ngài mà gặp vì đã đến giờ gặp mùa màng trên đất đã chín rồi đứng ngưỡng trên mây quang liệm của mình xuống đất và đất bị gặp rồi một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra cũng cầm liệm sắc bén một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra vì này có quyền trên lửa lớn tiếng nói với vị cầm liệm sắc: xin cha liệm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất vì các trái nho của đất đã chín rồi thiên thần kia quăng liệm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn tức là côn lôi đình của thiên chúa đó là lời chúa thì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bình tàn phá hết không còn hòn đá nào trên hòn đá nào họ hỏi người thưa thầy vậy bao giờ thực sự việc đó xảy ra và khi sắp xảy ra thì có điều gì báo trước đức giê giêsu đáp anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây khi anh em có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là thời trung cuộc ngày đầu rồi người nói tiếp dân này sẽ nổi lên chống dân kia nước này chống nước nọ sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi có ôn dịch và đói kém sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điều lạ lớn từ trời xuất hiện đôn là sửa cầu ấy à, rồi thổi thì ban đầu thì cầu cô thì ôi thôi cha xứ còn tính ra cho tiền ăn sáng thì chúng ta nói là làm cho thế nhưng mà bây giờ để cái ngày hôm nay vất vả lắm đó chứ đừng có đùa con thiết nghĩ rằng là đây thôi bà nói ra chứ về nhìn mặt ông chồng mấy chú cười nó nặng cha hôm trước rõ là cười tươi hôm nay thì mặt đôi mắt có những kiểu một đắng đạn vào trong mắt chứ đâu phải đùa đâu thời phố cơ nữa ba giờ chiều có khi ba giờ thì nó phải chạy tới rồi ai xin chạy đi tập trước cái gì cuộc đời không bao giờ có cái gì dễ dàng mà đẹp hết để cái gì mà được thành công đòi một cái sự khó khăn vất vả hy sinh lắm chuyện nhà chuyện cơm nước ai cũng gặp bao giờ đó thôi nhưng các chị em vô vàn việc làm đôi khi về nhà chưa có cơm cho chồng hoặc là anh xong rồi bỏ đấy đi về nhà chén chưa có lửa chén chưa lửa thì thôi mình chịu khó lửa được kèm một nỗi là chén nó bể rồi thì mới mệt hơn đó, cho nên là rất là vất vả có lẽ rằng rất nhiều người thấy độ vất vả này khi con bắt đầu để nhét những ngồi kèm thì đã nghe những chuyện này khó lắm trời khó lắm trời và có lẽ nhiều sự muốn nhưng mà không làm được nhưng mà con thiết nghĩ là phước hưng làm được khi gây nên nói với thầy phúc ở đây có điều kiện quá điều kiện thứ nhất là với cả cái lòng của con người phước hưng điều kiện thứ hai ta rất gần phước tỉnh hội kèm của giáo phận bây giờ đang được giao cho thầy phúc mà đảm trách nếu mà thầy phúc mở xa dưới bình giảng thì có lẽ là chạy lên nó cũng khó tuy nhiên môi trường thiên thời địa lợi và nhân hòa thiên thời nữa là chúng ta ra mắt lúc này và sản xuất điện vào ngày lễ khánh thành giá và khánh thành rồi mà lập với thị trấn là cũng ẻo bọt lắm nhưng mà bây giờ đang hướng tới một cái ngày có một không hai cuộc đời của tất cả chúng ta hôm qua con nói trung linh đang học ở trên viện việt tô chú cũng muốn về tớ chạy tớ xin đời người có lẽ được chứng kiến một lần mà thôi vì cái một lần đấy, một lần cho cả đời người ấy, chúng ta xuất hiện có lẽ là đối với những cha tổ tiên này mà đến và thấy chị em thế này thì chắc là đức cha cấm lùi máy là chụp hình nhưng mà cũng sẽ chụp hình kẻ <laughs> lúc đấy ta không cần chạy đến cha nào chụp hình hết mà các cha xin chụp hình với mình lúc đấy chị em cứ làm giá cao lên muốn chụp với lại mặt kèm phải có giá đảm bảo phải là dạng vừa đâu đó. cho nên đây xuất hiện một cách rất là rõ ràng ở cái không gian này chúng ta nghĩ đến như vậy để chính chúng ta cố gắng lên như nữ thành Cecilia ngài có thể mời thiên thần của ngài xuất hiện ngài mời thiên thần của ngài xuất hiện được có một thiên thần bản mệnh đến với ngài ngài đạo đức thánh thiện được mà mời thiên thần ở đây xuất hiện với mình cho nên chính chị em qua sự hy sinh của mình qua tiếng kèn của mình có thể mời thiên tử xuất hiện bởi vì đây là tiếng kèn vui à, con về đây có cái lạ đó là ai chết thổi kèn hết cứ có tiền đưa ra thổi kèn à, con đang tính với mai mốt bà với bà thánh nhà thánh diêm và thầy phúc cái kèn này phải kèn cái kèn tây kèn này, này là không phải ai cũng thổi ai cũng được mời thổi đâu mà là một kèm chúc mừng lễ lớn thổi kèm cho nên còn ở các xứ khác một số xứ đi thì họ nói quy luật như thế này ngoài 60 tuổi mừng thọ mới được thổi khi chết mới được thổi kèm dưới 60 tuổi thì phải là một chức sắc ban trị sự ra dưới trẻ hay là ra trưởng viện mọi gì đó ban hành giáo cái gì đó nếu dưới 60 thì người đó phải làm làm một việc tông đồ đang đóng một vai trò gì đó trong giáo sư còn không phải trên 60 mới được thổi mình xì ke mừng xì ke nó trên công tách tách tách chúc mừng nó thấy cái này nó hơi lạ nhưng mà chưa có chưa có bàn để sửa được cái đây là tiếng kèn của mừng của vui của vĩ đại rồi về đây thì thấy có một điều là ờ, đám nào cũng thôi thứ hai là ở đây thì đám cưới là ít xin kèm ở Vũng Tàu thì con thấy đám cưới là gần như là xin kèm bởi vì đây là tiết kèm bưng đám ma là xin kèm mà cưới chẳng thấy xin kèm nữa đúng ra là cưới mới phải xin kèm lễ lớn mới xứ là kèm đây cưới hoành tráng xin kèm nó mới là hoành tráng chứ còn ma thì xin cưới xin vui mừng đạt tam thượng nhất thì đây ta thuộc tây nhà à, cho nên lưỡng trình ngày nay à, với cái gian nan khốn khó 9981 ngày đã vượt qua để hiện diện lúc này trong cái bầu khí này thì xin cầu mong và cầu chúc cho tất cả các chị em cũng như à, tất cả sứ đạo chúng ta duy trì được một nhịp sống để qua tiếng kèn hát trở nên giúp cho cộng đoàn cầu nguyện mỗi ngày một tuyệt vời nhất em. giờ đây mời cộng đoàn cùng đứng dâng lời nguyện chúng anh chị em thân mến với tình cảm tâm tình yêu mến cùng với nữ thánh Cecilia và trong ngày thành lập của nhà nữ giáo sĩ chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Thánh nữ Cecilia đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Xin cho mỗi thành phần dân chúa can đảm vượt thăng cam dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thanh nghi chúa để ngày càng thuộc trọn về chúa. thiên và tình yêu nồng nàn tri ân từ Thiên Chúa là Cha toàn năng chứng nhân. Lời Chúa xin đốt tràn ân cung mà thăng hoa hiền lên vật này, xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh Cecilia lương thân mọi ước nguyện nhân gian để trung thành với Chúa mãi đến cùng chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con Chúa cùng anh chị em hãy nâng tâm hồn lên hãy ta ơn Chúa là là cha thi thăng là thiên chúa toàn năng hằng hữu chúa con ta ứng chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại cứu độ cho chúng con vì trước đây tuyên xưng danh chúa theo gương đức Kitô máu của thánh Cecilia từ đầu đã đổ ra bày tỏ những việc làm đúng của chúa qua đó chúa thử thế quyền lực của chúa nơi ban chân mong tròn của chúng con người cùng con sức lực yêu đuôi qua để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cũng với đạo bình thiên quốc, chúng con đã dưới trần gian nặng các nơi Chúa và không ngừng tung hô rằng vinh ông mình chịu khổ nên người cầm lấy bánh ta hơn mẹ ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con cùng một thế thứ ấy sau bữa ăn tôi người cầm lệnh chén chúng ta ơn trao cho các môn đề mà tất cả các con nhận lấy mà vì đây là chuyện mong thầy mong trong ước mới và Xin nhớ đến tất cả chúng con, những người đang hiện diện nơi đây, những người đầy lòng thao thức, yêu mến và đã hy sinh thành lập nên hội kèm này. Và trong đó có một người ban hành giáo của chúng ta, của chúng con, đó là ông Phó Ngoại, cũng đang hướng đến tất cả hội kèm như những thao thức. Và giờ đây, ông đang gặp những căn bệnh, chúng ta qua sự chuyển cầu của Thánh Cecilia, xin Chúa làm cho cũng như tất cả chúng ta được như lòng mong muốn Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang gửi trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho tay được vào hướng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúa con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con,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 con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để làm bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con Xin đừng cho tôi chúng con không nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và nhận theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và nhân tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. trọng kính cha chánh xứ cha phó kính thưa quý sơ quý chức ban hành giáo các hội đoàn và quý cộng đoàn hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2022 giáo hội hân hoan mừng lễ kính thánh nữ Cecilia cách riêng với ban cảnh nữ chúng con đây là ngày đáng ghi nhớ vì là ngày ban con rất vui mừng và hạnh phúc khi được đến điều về dưới mái nhà chung của giáo sư để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho chúng con. Kính thưa cha chánh sư dẫu biết rằng rất bận rộn trong việc phục vụ, nhất là công trình nhà thờ giáo sư, nhưng cha vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần và đức tin của bởi thế, cha đã thành lập ban kèm nữ giáo xứ và cho chúng con được cộng tác với cha trong tư cách là các thành viên tiên khởi của ban kèm nữ. Thêm vào đó, cha đã yêu ái quan tâm hướng dẫn và dẫn đỡ chúng con rất nhiều trong công tác và tổ chức và nhất là đã chủ tế thánh lễ tạ ơn thiên chúa cầu nguyện cho mỗi người chúng con chúng con xin tri ân và cảm ơn cha xin cha tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ và đồng hành với ban kẻ nữ chúng con chúng em cũng xin gửi lời biết ơn chân thành đến thầy phúc và những người đã cộng tác với thầy trong việc tổ chức và hướng dẫn chúng em để chuẩn bị cho việc thành lập ban kẻ nữ thầy và quý vị đã luôn yêu mến dìu dắt và dạy chúng em sao cho hay và hiệu quả nhất đồng thời cho đến hôm nay thầy và quý vị vẫn luôn dõi theo từng bước đi đồng hành trong mỗi buổi tập để kịp thời khích lệ và đưa ra những ý kiến chân thành cho chúng em ba kèm những nguyện khắc ghi nghĩa cử mà thầy và quý vị đã dành cho chúng em nguyện xin tình yêu của chúa thương chúc lành và ba ơn đội hậu cho quý vị kính thưa quý sơ quý chức ban hành giáo các hội đoàn và cộng đoàn chúng con xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành của chúng con quý vị đã cộng tác giúp đỡ chúng con tổ chức thánh lễ hôm Cầu chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Nữ Cecilia tuân đổ ơn lành của Ngài xuống trên quý cha và cộng đoàn. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân. rất là một tràng pháo tay nữa đi ờ, đoàn trưởng ờ, đọc đôi khi ban hành giáo ngồi cũng rung bởi vì lý do là, là lần ờ, ít khi đọc nhưng mà đọc rất là hoàn thành có lẽ là, là đội kèm như thế may mắn à, con thấy sinh một đứa con thì có thời gian cứ mang rồi lúc sinh ra và sau sinh ra là nuôi ấm hôm nay ban kèm cũng được sinh ra à, qua một thời gian ấp ủ của ban lãnh giáo à, cách riêng là ban lãnh giáo ban thường vụ và ông tránh ông phó rồi ông phó mạng đài à, những cái người rất là năng nổ à, ý kiến với cha sư cũng sẽ cho lòng cái ban kèm với mình à, và thật thì tâm thức của con cũng không có cái tâm thức lắm của mình con cũng chưa thấy bắt cảnh đến được chỉ có đi ra đồng phương nữa thì đi rước người cha đồng phương mời lên xong rồi cho rước vài chặng và bánh kẹt lúc đó toàn là nữ rồi nhìn rất là đẹp thế thì về đây thì tôi tránh phó kiệt lâm và đây là đứa con do ban thượng vụ cưu mang à, trước đây tránh hòa và kẹt nam cưu mang và bây giờ đây là ban thường vụ sinh ra và đây là em út đã út chưa biết tránh ông còn biết là đây là khóa sổ chưa hay là ban út sinh đứa nữa đây em út à, trong các hội đoàn và được sinh ra em út thì thường thường là được cái gì ạ à? được cái gì được thương phải không em út thì được thương được uh, có quyền nhắm nhéo người lớn và ờ, nhưng mà đôi khi cũng hay bị ăn roi cho nên là lúc chị mà hôm nay chị em và sự cưu mang không phải là chỉ một hai cá nhân mà đây là cưu mang của cả giáo sư chị em đại diện cho cả giáo sư một cách đặc biệt như đồng lễ nói lời của thầy phúc đó là ban kèm đứng đầu tiên ở tại giáo phận này vì vậy mà chị em đại diện cho cả sư để nói còn tiếng nói rất là lớn lao xin cầu mong và cầu chúc cho chị em luôn luôn được nhiều ơn thánh ơn thánh từ gia đình từ cá nhân sức khỏe tinh thần rồi cả làm ăn kinh tế nữa chứ nếu mà không thì cũng rất là khó khăn vì vậy à, xin cầu mong và cầu chúc cho chị em à, luôn luôn được dồi dào để trung kiên và lớn lên làm cho giáo xứ mỗi ngày tốt đẹp và cũng cảm ơn tất cả những anh nhân thân nhân à, đã chung tay góp sức và lời cảm ơn này cảm ơn nhiều có nghĩa là xin thêm à, cảm ơn nhiều thì xin thêm đã sinh ra rồi thì xin cung cấp sữa đường để nuôi nấng nhất là trong lúc này à, đang bé đi chưa có vững cho nên là đang rất cần nhiều sữa đường để mà nuôi một em bé mạnh khỏe lớn lên cao ráo và nhất là đeo và giữ thương cũng đánh lô tô rồi nhất là chị em mà thổi kèn đứng từ 3 giờ chiều đến giờ à, cho nên là chúng ta cáo lỗi những người đi sau để giờ này chúng ta xin Chúa chúc lành nhân danh cha và con và thánh thần amen lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa cùng với giáo sứ cách riêng là với chị em trong ban kèn hôm nay hành nơi đây để tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho chúng con trong dịp này mừng con thầy được dồi dào sức khỏe và mọi sự điều kiện để phục vụ Chúa ở tại giáo sứ Phương Tân Điều này. Chúa cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con nên thanh cha bà con và thánh thần amen xin chúc mừng